thầy nói như vậy mới con biết ác pháp nó mới thấy rõ ràng cho nên từ ở từ ở trong cái, sự tư duy đó thì mình biết rõ ràng là con đường đi chỉ như vậy vì vì vậy những cái phần đó nó sẽ trở thành cái tư trường cái tư trường thiện hoặc ác mà nó tiếp tục tái sinh luân hồi trong khi mấy con còn sống mà biết bao nhiêu loài vật biết bao nhiêu con người khác đã sinh ra không chứ đâu phải đợi mấy con mới sinh ra đâu à, cho nên vì vậy mà hôm nay thầy về đây nói về nhân quả nói về phương pháp tu giữ tâm bất đồng thanh thản an lạc vô sự bảo đảm mấy con là sẽ được giải thoát khi mấy con giữ được tâm thanh thản an lạc vô sự là như thế nào mấy con thấy không nó có tương ưng giống với ai đâu nó thanh thản là vô sự nó có tham sân si nó có phiền não nữa không mà nó không phiền não nó không tham sân si thì nó không giống ai thì nó sẽ nó sẽ làm sao nó làm sao con là con người ta được người ta đâu có sanh nó được nó phải tương ưng nó giống nhau mới làm con ta được mấy con còn tức giận thì nó tương ưng với người tức giận tương ưng cái sự tức giận đó bằng nhau nó mới làm con người ta được mấy con giận hơn thì nó đi tìm cái từ trường mà giận dữ đó nó đi tìm cái người giận dữ mấy con giận ít thì nó đi tìm cái người giận ít mà nó tương ưng mà nó sinh ra là con người thứ hai thứ ba thứ tư mấy con còn sống mà mấy con tưởng là mấy con đợi chết rồi nó mới sinh đầu nó, nó liên tục nó sanh đó cho nên mấy con thấy nếu mà người ta không kế hoạch quá gia đình thì trên cái trên cái mảnh đất đất nước Việt Nam chúng ta không có đất mà ở đâu nó đầy hết rồi sau khi hòa bình rồi mấy con sẽ thấy rồi nó đầy ngập mà nó đầy ngập rồi đấy nó dịch tức là nó dịch người ta nó chết cũng đáng lên trời đất chứ nó không thể nào nó sống được bởi vì cái nhân quả mà mình làm ác thì nó phải sinh ra mấy cái thằng ác này mấy thằng ác này thì nó sẽ bị diệt đi các bạn hiểu chưa mà nó diệt thì nó phải chết hết à, cho nên nếu mà không có kế hoạch quá gia đình thì chúng ta cũng phải bị chết chết dịch người chứ đâu phải vịt da cầm không đâu tại vì mấy con ăn thịt gà thịt vịt thì nó phải chết da cầm <laughs> mấy con quán mấy con sợ mấy con mới phòng ờ, phòng vệ mấy con bảo vệ mới giết gà giết vịt hết không có cho làm cho cái kinh tế của đất nước mà nuôi gà vịt heo dê đó họ sẽ bị kiệt quệ thế dám nuôi sao nuôi ăn vô được chết hết làm sao bây giờ mấy con nghe vịt gia cầm mấy con dám mua gà ăn sao cho nên vì vậy người ta bán ế hết thành ra cuối cùng cái, cái kinh tế đó sẽ bị kiệt quệ các bạn thấy tại vì cái nhân quả của chúng ta là không thể cho nên chúng ta bị à mấy còn thấy chưa cho nên vì vậy trong cái cuộc cuộc đời mà chúng ta theo được Phật pháp chúng ta tu chúng ta sẽ sẽ sống bằng thiện pháp các bạn thấy tại vì cái nhân quả của chúng ta là cái dịch kêu là nó dịch người ta nó chết cũng đáng lên trời đất chứ nó không thể nào nó sống được bởi vì cái nhân quả mà mình làm ác thì nó phải sinh ra mấy cái thằng ác này mấy thằng ác này thì nó sẽ bị diệt đi đó còn hiểu chưa mà nó diệt thì nó phải chết hết chứ dịch người chứ đâu phải dịch gia cầm không đâu <laughs> mấy con quán mấy con sợ mấy con mất phong, không ờ, dễ mấy con bảo vệ làm cho cái kinh tế của đất nước họ sẽ bị kiệt quệ cho nên vì vậy thành ra cuối cùng cái, cái kinh tế đó sẽ bị kiệt quệ các con thấy không? tại vì cái nhân quả của chúng ta là không thể cho nên chúng ta bị à mấy con thấy chưa mấy con được nghe được nhà về đạo được nhân bản mấy con sẽ trở thành một người đầy đủ thương yêu lòng thương yêu của thương yêu cả không khí thương yêu cả nước uống mấy con uống đi nước uống hết không bao giờ đổ xuống thương yêu sự sống nếu không có nước thầy nói một tuần lễ mấy con sẽ chết các con biết hàng loạt trâu bò khi hạn hán không có nước chết loạt chúng ta nếu không có nước mà không có di chuyển xe cộ chở đến nước cho chúng ta thì chúng ta cũng bị chết không sống được cho nên chúng ta phải thương yêu sự sống trong đó có nước không khí chúng ta nắm một nắm rác một cái bọc chúng ta ném chúng ta tưởng là chúng ta thương yêu sự sống đó là chúng ta làm môi trường là vừa bệnh đạo phật dạy chúng ta rất là dễ sinh nghĩa là không được ném bỏ không được hạt nhổ bất cứ ở đâu khi muốn hạt nhổ thì phải móc một cái lỗ rồi mới hạt nó mới nắp lại không được để để như vậy khi cái nước mía của chúng ta nó sẽ thành một cái bụi nó khô nó thành bụi nó bốc lên không thể làm ô nhiễm môi trường đem đến những bệnh tật của người khác Đức Phật không chấp nhận đó là thiếu đạo đức chiều sinh hồi xưa các con đi bộ đi xe bò hay đi ngựa phải không chứ đâu có xe mình mà hai người đi song song là đức phật cấm đức phật đó là không có đạo làm cho cái người người ta có công việc mà người ta dội vàng bị hai người đi như thế này mà trên cái đường mòn mà đi song song vậy thì người ta dội vàng người ta đi không có được mình thiếu à là mình muốn đi nhanh thì mình đi trước đừng có đi song song cái đi song song nó tai nạn giao thông dễ lắm mà hồi thời đức phật mà còn đời mình tới bây giờ mà mình mới mới có luật lệ giao thông thì quá trễ các con thấy trong cái cái đạo Phật nó dạy mình cái đạo đức rất kỹ nhưng không người ta không có triển khai người ta biến Phật giáo nó thành một cái tôn giáo mê tín mà con đến chùa người ta dạy con cầu cúng thắp hương cúng bái cho nên trong cái vấn đề mà đạo đức cần thiết lắm cái xã hội chúng ta hiện giờ khoa học đi lên vật rất nhiều lòng tham muốn người ta nhiều lắm thành ra nó ác lắm bởi vì người ta không muốn muốn đạt được một cái sức người ta làm được người ta phải bước của giết người ta làm đủ điều kiện tại vì cái vật chất nó đi lên nó nhiều quá người ta phải tham muốn đi sao khoa học nó phục vụ cho đời sống mình tiện nghi đầy đủ ăn uống không thấy đủ thứ món ăn nó phục vụ làm tham người ta cao lên mà đạo đức không có thì nó không quân bình được với khoa học thì nó con người sẽ rất tệ không đáng đạo phật không có nghĩa là mình đến chùa mình tu tập mình sống để tụng kinh niệm phật để rồi mình thành phật hoặc là để phật rước mình về cõi cực lạc mục đích của đạo phật là ra đời giúp chúng ta giúp cho mọi người sống và đạo đức không là cái nền đạo phật này nó không có mê tín là bây giờ nó biến phật giáo trở thành thần giáo mê tín mấy con đến chùa mấy con cúng bái là cầu khẩn cầu siêu của ai nó làm sai lời phật giáo cho nên thầy là người tu sĩ phật giáo thầy thấy cái sai đó giờ mình phải chấn chỉnh là làm cái gì đúng để lợi ích chứ làm cái đó không thấy nhận lý không thể cầu nữa được không chỉ an ủi tinh thần của mình thôi nhưng cuối cùng mình tốn hao rất nhiều tiền tốn rất nhiều chứ không